thưa các bạn là sau khi quả bầu cắt ra thì nó dài như này và nó thon đây các bạn này đây nó thon này ừ, nó rất đẹp và đây là bống giống bầu gì ạ đây là giống bầu sao F1 sao F1 và sau đây ông cắt đôi quả bầu ra đưa máy gần đấy ạ đưa từ từ anh cứ đứng như kia anh, anh cầm đầu kia đồng cầm đầu này đây đây các bạn này sau khi cắt ra thì quả bầu trắng ruột trắng tinh và không có hạt nó rất đặc như này về cái, kỹ thuật trồng bồ sao thì cái thứ nhất là là là, là ở cái vụ tháng 8 này trồng thì nó khoảng một à, mét hai một cây vâng Thế đến sang tháng 11 dòng bồ sao cũng là đến à, cũng một mét hai một cây ừ. từ, từ tháng 3 tháng 4 tháng à, tháng 2 này tháng 3 tháng 4 tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì trồng bầu sau các bạn nên trồng 50 phần một cây. 50 phân cây. 50 cây. Vâng. Bởi vì cái cây bầu cái vì thời tiết đấy à cái cây bầu ấy nó phát triển nó rất ngắn. Nó rất ngắn, nó không dài ra mà lên cái là bắt đầu có quả. Thì nếu kỹ thuật rồng thì các bạn là lên là cứ ừ, khi khi cây nó lên nó ra sùi hai cái à, ánh gốc ra vâng. hai ánh gốc các bác ừ, các bạn cắt hai ánh gốc ra còn bắc à, đây ví dụ như là cây cái... lên lên giàn nhanh Vâng. lên dàn cái là tập trung là có ra ánh ấy cứ cây bầu sau là có ra mỗi ánh nó ra rất nhiều quả nhưng vâng. các bạn chỉ lên là mỗi một cái ánh khi ra quả chỉ lên để hai quả và bấm cái ngọn đi à đây để là ta sẽ lấy vào một gốc nhé để ra một gốc đây lấy ra một cái gốc này một gốc này đây đây gốc này gốc này đây gốc này đi ạ anh ơi đây gốc này nhá tôi để là giới thiệu cho các bạn về gốc này đây ạ vâng. đây ví dụ như một cái gốc như thế này từ gốc này đến gốc kia là ở trong ờ, này là khoảng độ bao nhiêu một mét ạ đấy, đấy vâng ờ, mà đây bây giờ là tháng riêng thì rồng là một mét một cây vâng nhưng sang tháng 3, tháng 4 thì là rồng có 50 phân một cây thôi à đây là bầu này là anh trồng vào ngày nào trồng vào ờ, ngày không tháng thôi chỉ vào, tháng thôi. vào tháng 2 tháng 2 ừ, vào, tháng vào 2 tháng thì 2. là một mét một cây đúng không Mùng đây từ mà, từ một, mà, một mét một cây đây các bạn này nhá từ cái gốc màu này từ gốc này đây đây nhá từ cái gốc này cho đến gốc này là khoảng 1 mét một cây Đấy, bởi vì cái này là trồng tháng riêng tháng 2 mà đấy nhá đấy thì khi nó lên đến đâu thì mình thì khi nó lên là ánh à, thứ nhất đây thì mình đã... ánh thứ nhất đây sợ, ánh thứ nhất là mình bỏ đi à, ánh thứ nhất ánh thứ hai bắt đầu cắt đi còn, vâng. À, còn đâu là để đây ánh thứ nhất trên. là mình mình cắt đi này vâng vâng đến vâng, ánh vâng. thứ hai để thế còn ánh thứ hai là bắt đầu mình để này đây phải vâng. không ạ Vâng, đây anh, là anh thứ hai đây. Anh thứ ba, anh thứ ba mới Anh để. thứ ba. Vâng. Đây là anh này là để phải không? Vâng vâng. Đấy. Anh thứ hai đây là mình cũng cắt rồi phải không? Cắt anh thứ hai. Đây là thứ nhất cắt này. Thứ hai anh này cũng là cắt rồi các bạn này. Đến anh thứ ba đây thì là mình để. Vâng. Đây nhé các bạn này. Anh thứ ba mình để và từ cái để này thì nó sẽ ra hai ánh tiếp phải không ạ? Vâng, thế nó vâng. nó, ra nó, nó phát, ra nó, nó hai ra triển lên. Vâng. Đây thì từ những cái ánh này thì bắt đầu là nó mới đây, nó mới dây nó ra kia. Thế và cái ánh ánh đây Đất, thì nó đất, nó sẽ ra những cái cái quả như thế này các bạn này. Đây. Đặc à, đặc biệt là các bạn là nguyên ngọn bầu sao ngọn ánh chính, coi là thân cây chính thì vâng. các mà các bạn không được ngắt ngọn à. mà từ có cây chính nó ra các ánh con thì, thì chỉ thì ánh, mới... ánh con nó có quả. Vâng. Ánh con mới có quả. Khi ánh con ra hai quả rồi thì ra hai hai ba bốn quả nhưng mà chỉ cần lấy hai quả, hai quả các bạn sẽ ngắt cái cái, cái bốp đi ngắt, ngắt cái bốp đi lại ngắt ngắt ánh tiếp đi ngắt, ngắt, ngắt, ngắt cái bốp thế vâng. để cái thứ nhất là ngắt để nó không lặng dàn vâng thế mà nó chỉ mà mỗi một nhánh mình chỉ lấy hai quả thì một cây này bao nhiêu nhánh thì nếu mà rồng mà mà đưa thì một cây bầu nó lên ra được hàng trăm quả à, một cây bầu này một cây bầu ra hàng trăm quả vâng vâng thế nhưng đặc biệt là các bạn là khi rồng cái uh, các bạn rồng khi bầu đặt xuống đặt bầu xuống ấy vâng. các bạn tưới cái phân silic vào gốc ấy tưới cái túi này à, tưới tưới cái túi này cái túi vâng. này là Cảm các bạn thả mấy 100 100 lít nước Thế đối với cây con à, 100 lít nước tưới vào các cái hốc cây coi như là vừa mới đặt bầu mới trồng xong vâng, vừa mới đặt bầu xuống là tưới luôn cái gốc cây bầu là rất to vâng nó to ngón tay à đây đây các bạn phát này. triển rất nhanh đây cái Nếu... gốc nó to này mà cái rễ của nó ta nhiều đây này đây. rễ này cái cái gốc này tự nhiên nó to bằng bằng ngón tay luôn bằng bằng bằng bằng, bằng ngón tay cái luôn lần thì nó vâng. phát triển rất nhanh nếu các bạn mà không làm giàn không không, không nhanh thì làm giàn không kịp à, à vâng giàn không kịp đấy đây cũng là bí quyết các bạn nhé ờ. và Thế đây, cái rễ của người ta rất nhiều gốc to khi trước chúng tôi chưa sử dụng phân silic này thì cái ngọn bầu nó rất oặt vẹo thế chỉ cần là ngọn bầu nó nằm dưới hoặc là mình chỉ cần cầm nó vắt lên buộc lên thì nó sẽ bị dập lát ngay nó dập vâng. nó ngoẹo nó nó dập bị rộp ngay thế như từ khi chúng tôi sử dụng cái phân silic này thì cái ngọn bầu là nó rất chắc chắn rất chắc cầm thoải mái Đây, mình mình ra mình giới thiệu cho các bạn ngọn bầu luôn để các bạn ừ, nắm được anh Đấy, khi tiếp mà nhận biết được tác dụng của của cái phân silic này thì nó làm cho cây rất chắc chắn lá dày Đấy, quả đặc thì chúng tôi đưa vào thử nghiệm thì cảm thấy như các bạn đấy nhìn nhìn vào ngọn bầu nếu giả sử những cái ngọn bầu nó như như, như thế này đấy, như thế này đấy, chúng tôi chỉ cần động chạm như thế này thôi cái ngọn bầu nó sẽ dập lát ngoẹo ngay ngay ngay chỗ này à. như từ khi chúng tôi phần sử dụng xong thì cái cái này còn quật thoải mái cái thành bầu này nó rất chắc chắn nó à. có phân silic nào có cái tế bào nó đông kết nó rất chắc chắn mà lố lố lố lố lố rất nhanh không bao bao giờ bị dập có nghĩa là cái thân đã được là là nó đặc rồi đấy. đấy cái thứ nhất đấy. cái thứ hai là các cái ngọn bầu này đây cái ngọn bầu bình thường ấy các bạn cứ phải gượng ghẹ sợ nó gãy sợ nó dập nó dạp như thế này đây con thoải mái nó không không không không không gãy không bị dập. không không không bị dập không bị nếu dập. trước khi không phân xử lý thì các cái này chỉ cần bạn gặp này thì gặp luôn đây này veo ngọ về ngắt này làm nó dập đấy, luôn vâng cái thứ nhất là cái anh chính này Vâng. đây đây đây đây, đây, đây là anh chính tôi, của quật thoải mái vâng. anh chính các bạn là không được ngắt gọn vâng đấy. từ cái anh chính này thì bắt đầu nó đây là anh chính đưa ra các cái anh con rất nhiều anh con mà mỗi anh con ra là hai ba quả đấy sai quả khi nó ra bắt đầu khi ra một hai quả các bạn bấm ngọn thế này à đây đây là anh con đây, đây các bạn nhé đây. đây anh chính này đây, đây anh chính đây, đây, là anh con anh vẫn vẫn anh con của thân cây đây đây Đây tôi kéo xuống này đây, đây. đây. đây là một. anh con từ đây các bạn nhé Đấy. Đây. Đây ra quả như này. Khi, khi ra được hai quả các bạn. Một các quả bạn, này, hai ờ, quả này thì ta bấm bấm, bấm, bấm ngọn vớt bấm ngọn luôn vâng đấy bởi đấy. vì nó, cái ngọn này ra nên nó sẽ thừa sẽ, sẽ là chật dàn à đấy. vâng thế đối với những cái ngọn này ạ đây đây đây những những cái ngọn có Cô cứ quay có, từ đây sang để dễ hơn quay từ bên này sang đấy đây một một một cái ngọn được hai ba quả này một cái ngọn này là à, hai ba quả đây cái ngọn này đây Đấy. Ngọn đây, ngọn đây, đây các bạn này. Ra bốn quả đây. Đây. Đây nó ra đây này. Từ đây nhá, đây một quả của nó này. Đây một quả của nó này. Đây là quả thứ hai này. Và đây là quả thứ ba. Và đây chuẩn bị để ra quả nữa thì cái chỗ này ta phải chỗ bấm luôn đi. Chỗ bấm. Bấm khoảng mấy phân ạ? Khi bấm ờ, cột cái đầu để để khỏi dài ra. Đây, các bạn này, ta chỉ bấm trong khoảng độ một phân. khoảng một phân, một phân đến hai phân cm thôi các bạn nhé. Thì mình không cho nó ra nữa để cho nó đỡ lặng gian, gian. đỡ lặng gian. Bởi vì nếu mà cho ra nữa thì quả lại ra tiếp thì nó nặng gian. Vâng. Đấy và quả ánh thì chắc là không to bằng quả của dây chính phải không ạ? Vâng, dây Đấy. nó vẫn to, đặc biệt vâng. bầu là nó lớn nhanh lắm. Vâng. Cái thích cái là cái thân cây này nó không bị dập, không bị lát, cong vâng. quật thoải mái nếu giả sử như các bạn chưa được bón phân xịt lấy chứ cầm như này đây nó rộp này nó gãy luôn này à. thế cầm thì ngoẹo ngọ thế sang bên này nó gãy luôn gãy nhưng luôn. cái này thì là đặc biệt chắc dẻo như cao su à. Đấy. Đấy, nó kết cấu chặt chẽ hơn nó nó nó Và kết cái lá... cấu của các tế bào ông nhận xét về cái lá này như nào cái lá này thì nó giả sử như cái lá màu của nó không xanh thấm nguyên bản cái giống màu là nó màu lá nó ờ, xanh phân phớt à, thì nó vẫn giữ nguyên cái lá đấy mà nó mỡ đấy nó dày vâng thì cái thứ nhất là sau khi dùng cái này chúng sau khi dùng phân này ấy, thì không phải là uh, ờ, thán thư rồi là đạo ôn hoặc là là là những cái lấm mốc ở, ở trên cây vâng. đặc biệt tự nhiên là đỡ bao nhiêu tiền đỡ bao nhiêu công mà năng vâng. suất lại cao vâng. ờ, thưa ông là để có một cái dàn bầu mà quả sai chịu như thế này có những chỗ là mỗi đúc một quả thì bí quyết của ông đó là cái gì ạ? Ờ, báo cáo với bên công ty là cái quy trình sản xuất cái giống bầu sao này thì cái trước hết là sau khi làm luống à, lên luống và tôi bắt đầu đánh con ra trồng ươm thành bầu đánh con ra đặt vào luống sau khi đặt xong thì chúng tôi mua một gói siêu lân siêu, vâng. lân ạ à, một gói siêu lân vâng. và một cái à, gói phân silic ba lạng này sẽ hòa với 100 lít nước và tưới đều vào các cái gốc cây vừa đặt vâng. sau thì tưới ngay tại lúc trồng chị ạ tưới ngay tưới ngay lúc trồng vâng. thì sau chỉ một tuần màu nó phát triển rất nhanh sau sau một tuần thì có thể lùi lại một tí được chúng tôi bắt đầu là dùng cái ờ, gói ờ, gói 5 cân vâng. là chúng tôi rắc 10 10 cân này 10 cân này 10 cân vâng. cái loại 5 cân này thì rắc đều vào mặt luống vâng. toàn bộ sau lúc bây giờ chúng tôi sẽ phủ duyệt bóng vào à, có rắc cùng mấy cái gì không ạ ờ, chúng tôi không không rắc cùng cái gì cả à, chỉ rắc mỗi cái này thôi không thôi rắc cái này thôi vâng sau khi nó có quả thì chúng tôi chỉ vén một lửa dưới bóng lửa luống lên lửa luống cái vén cái lửa vâng. bóng này lên vâng thì và vâng, sau ông bón như nào chỉ rắc nó 5 cân đầu trâu một xào như thế cân. là chúng tôi cũng là nó thu hoạch vâng bầu sai đến nỗi là nếu dàn dèo mà không làm cẩn thận là sẽ đổ sập dàn này vâng dạ. và từ đó đến nay thì ông có bón thêm một cái gì không ạ ừ, từ không phải bón gì cả này. thì trong uh, khi nó thu hoạch thì khoảng 10 ngày thì bạn các bạn chỉ cần bón là 3 cân ờ, phân đạm vâng. thế và sau cứ 10 ngày thì ba cân phân đạm thì mình rắc hay là mình tưới à? mình toàn bộ rắc hết toàn bộ là mình lại lật cái bóng này lên lật mình lấy lật, cái lật, bóng này lật một nửa lấy lông này lên mình rắc rắc vào vâng. sau mình rắc giữa hai quảng cây đúng không ạ vâng, vâng. thế là rắc vào một má luống vâng sau 10 ngày thì chỉ cần bãi 5 cân đầu trâu vâng thế sau 10 ngày thì vãi 5 cân đầu trâu tiếp vẫn vẫn vãi 5 cân đầu trâu tiếp thế là hai lần vãi đầu trâu à? không một một lần vãi đầu trâu vâng. à. thế và thế ừ. còn bình thường ấy thì một cái gói phân ba làng à một gói phân silic ba làng này à, khi chăm sóc thì các bạn à, hòa mới 60 lít nước vâng 60 60 lít nước thì để phun toàn bộ cho thân cây cho lá vâng. lúc bây giờ cây thân lá nó rất khỏe à. có những cái mầm ngày trước tôi chưa sử dụng cái phần này thì chỉ cần nhắc cái ngọn vắt lên thì đã bị dập gãy à. nhưng từ khi rắc cái phần này thì cây thân bầu rất vững chắc vâng. nhắc lên không bị dập à vâng. vâng thế cho nên là cái phân này thực tế là là nó rất hiệu quả nó đảm bảo là giải ngộ độc đất và cái dinh dưỡng mà nguyên những cái bầu lầy thì nó cần cái chất silic lầy gấp 4 lần cây phân đạm gấp 4 lần phân đạm vâng. thế cho nên là mà từ khi chúng tôi dùng phân này thì đặc biệt bầu mướp của gia đình không bao giờ phải sử dụng một cái phân hóa học nào để trừ sâu bệnh cả vâng. Đấy. và cái giả ruộng bầu này có phải dùng thêm kích thích không ạ không chúng chúng tôi đặc biệt là bầu này không bao giờ phải dùng kích dễ một này vâng. không bao giờ phải dùng phân kích thích hai này vâng. thế bởi vì cây nó đã có phân silic này nó đã làm chống ngộ đất độc đất nó hóa giải những cái độc tố ở trong đất thì vâng. cây nó đầy đủ dưỡng chất nó phát triển thì không cần phải dùng kích thích vâng. mà tôi có thói quen là không bao giờ sử dụng kích thích không vâng. bao giờ sử dụng cái kích dễ bởi vì một cái đấy nó cũng không cần thiết vâng. Đây, sau khi chúng ờ, tôi sử dụng những cái, cái, cái sản phẩm của uh, công ty Slick Tân Phát Bắc Giang ấy thì cái thứ nhất là cái dây bầu này đốt nó cực chắc chắn cái cái đốt uh, khoảng cách từ các điểm lá cái đốt là rất ngắn Đấy, rất ngắn và càng nhiều đốt bao nhiêu thì nó càng ra ánh con mà càng ra ánh con thì càng ra nhiều quả cho nên là um, hiệu quả của cái cái, cái cái cái cái phân này thì đặc biệt đối với cây trồng thì là tuyệt vời cho nên là chúng tôi cũng cũng, cũng ờ, khuyên cáo là các bạn thì muốn là tăng năng suất muốn cây trồng quả này đã ăn đặc biệt nó ngọt nó đầy đủ cái dưỡng chất nó không trên trong cái thành phần của đất nó không thiếu cái Ờ, cái chất gì cả cho, cho nên là nó phát triển rất tốt là rất nhanh lớn với một cái xào bầu này thì ờ, một ngày ông thu được bao nhiêu kg ạ một xào một xào bầu ờ, thu được một tạ đến tạ hai bầu là một ngày thu một ngày. Vâng. đến một bầu nó nhanh lớn quá chúng tôi còn còn cảm thấy sợ luôn mà cắt này không kịp cắt không kịp ạ ừ, hôm sau rất bé nhưng sau rất to nhưng ngày hôm nay thì đã cắt chưa ngày nay cắt rồi đến bây giờ vâng vâng thưa ông, ông có thể ngắt bổ một quả bầu cho các bạn xem vâng thế là thưa các bạn là sau khi quả bầu cắt ra thì nó dài như này và nó thon đây các bạn này đây nó thon này ừ. nó rất đẹp và đây là bống giống bầu gì ạ đây là giống bầu sao F1 sao F1 và sau đây ông cắt đôi quả bầu ra đưa máy gần đi ạ đưa từ từ anh cứ đứng lên trên Đấy, anh cầm đồ kia đồng cầm đồ này đây đây các bạn này sau khi cắt ra thì quả bầu trắng ruột trắng tinh và không có hạt rất đặc như này ông đánh giá về cái sự trẻ hóa bầu như nào quả này cũng tương đối là to là dài nhưng mà lại không lại trắng phau như thế này mà lại không có hạt thì cái ừ. bầu này là sau khi được tưới phân silic cắt luôn thì... cả đây ạ cắt thì... luôn cả cái phần giữa này hàn phần giữa luôn đây đây các bạn này kể cả phần giữa cắt ra cũng không có hạt các bạn nhé nó làm trẻ hóa quả bầu làm trẻ hóa quả bầu là cái nó làm non hơn đúng không các cái tế bào nó à, các cái tế bào của này nó nó rất đông đông kết nó rất đặc vâng bầu thì lại rất nặng cân rất nặng quả bầu này nặng lắm các bạn này chắc lịch luôn nếu chưa được ừ, thế phân silic thì nó ộp bầu nó nhẹ tay sát nhưng mà cái bầu này là rất rất <coughs> là đặc mà rất nặng. ăn nó ăn có ngọt không ạ à? ăn ngọt lắm đây các bạn này cái quả này còn dài hơn nữa nhé đây quả này còn dài hơn nữa này và ở đây thì không là ngoài những bí quyết trên thì còn những bí quyết gì không ạ để với với người chăm sóc ờ, bầu ạ có nó chỉ biết quyết rất đơn giản thế nhưng có cái là thì nó chỉ đơn giản như thế thôi không cần phải là là là, là ờ, cái cần thiết gì cả muốn mua bầu sạch không thuốc sâu không thuốc bảo vệ thực vật thế cái thứ nhất là bầu ngon ngọt sạch đẹp thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp bởi vì chúng tôi không sử dụng thuốc thực vật này không dùng thuốc kích thích này nhiều khi chúng tôi Thế... sản xuất đấy bán còn không hết đến bây giờ là sợ quá mướp mấy bầu bây giờ một một xào bầu là thu một tạ bầu chúng tôi hai xào thì được hai tạ bầu một thế mà một, một ngày. ngày thế vâng. mà dòng một xào mướp thu toàn gần một tạ mướp một xào chúng tôi bảo không, không bán sẻ không bán sẻ Vậy các bạn ơi các bạn ủng hộ um, ông à, Lê Quang Đông nhé à, Bằng cách là liên hệ với số điện thoại Ông giới thiệu đi và địa chỉ ạ à, 094 661 5964 Địa chỉ thôn Nghĩa Nại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Lê Quang Đông ở đây để các bạn à, tiện à, muốn mua ship hàng thì sẽ ship đến tận nơi cho các bạn và chúng tôi khẳng định là 100% bầu và mức ở đây là hoàn toàn sạch, chất lượng cao, ăn ngon và giá thành rất là hợp lý các bạn nhé. Và à, nếu như các bạn muốn chia sẻ à, hoặc là các bạn à, muốn tư vấn thì liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân. À, số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 để kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là được à, tư vấn về phân bón miễn phí thì các bạn hãy liên hệ với tôi và chúng tôi sẽ tạm dừng video ở đây à, kính chúc ông đông vâng. à, năm nay là ừ, sẽ thu được à, bội thu khi mà vâng. thu mức vào bầu vâng, và... xin à, cảm ơn bà à, đã có những công ty đã sản xuất ra những cái loại phân thật là hữu ích hữu ích rồi là làm cho bà con ta là cái hoa thơm cháy ngọt cây lành để, để uh, năng suất nó cao để phục vụ cho đời sống nhân dân được an toàn cái thứ hai để được để thu nhập lớn cho người nông dân vâng cảm ơn ông vâng xin chào.